get or tên thực đơn chúng ta sẽ copy cho nó chuẩn đỡ bị nhầm lẫn đỡ sai sót những sai sót chính tả này rất là mệt các bạn nhé ok Ok, xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học ờ, Angular 13. .NET Core API và SQL Server năm 2022. Thì ờ, bài lần trước thì chúng ta đã import thành công thư viện Bootstrap và tạo ra một menu bằng ờ, Bootstrap 4.5. Đây các bạn thấy là menu của chúng ta đã hoạt động. Ở bài ờ, tiếp theo này thì chúng ta sẽ uh, sử dụng API uh, cũ đã tạo trong những bài trước để dùng vào web funnel của chúng ta chúng sẽ lấy dữ liệu lên funnel này lên Angular này ok đầu tiên thì chúng ta sẽ mở uh, Visual Studio Code lên và cấu hình API chúng ta sẽ khởi tạo một biến và chỉ là read only có tên là API URL và chúng ta sẽ gõ URL của API của chúng ta vào đây thì à, chúng ta sẽ mở trình duyệt của chúng ta và chúng ta sẽ gõ hot của chúng ta và không phải 4020 mà là năm bao nhiêu nhỉ nếu như các bạn ờ, cũng quen như tôi thì chúng ta hãy cùng ờ, truy cập lại vào ờ, trang web API backend của chúng ta các bạn hãy truy cập đến nơi chứa API.net của các bạn đây tôi sẽ để xuống API của tôi ở đây đây rồi và di quyền vào trong bên này và sau đấy thì chúng ta sẽ mở cmd ở đây và chúng ta sẽ chạy web của chúng ta lên và chúng ta sẽ biết được cổng ờ, của backend của chúng ta đang chạy ở cổng nào .NET Run đây chúng ta đã lên rồi là cộng uh, 5 uh, đây là cộng 5621 đây cộng của chúng ta đây chúng ta sẽ cùng chạy thử Đó, đúng rồi đúng là cái này rồi Chúng ta sẽ copy à, đoạn à, logo hot này và pet vào trong à, biến API URL của chúng ta ok chúng ta sẽ thêm một đoạn chữ API vào đây nữa tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo cũng tạo một biến URL nhưng đây sẽ là photo URL và sau này chúng ta sẽ đổi thành photo ok Tiếp đến thì chúng ta sẽ cấu hình hàm ờ, constructor. Chúng ta sẽ truyền một tham số private http http client. Trong hàm này thì chúng ta sẽ định nghĩa các API của chúng ta. À không, chúng ta sẽ định nghĩa các API ở ngoài hàm constructor các bạn ạ. Đầu tiên sẽ là hàm mà lấy ờ, <coughs> danh sách thực đơn chúng ta sẽ kết uh, uh, chúng ta sẽ trả về kiểu là kiểu ờ, observer xong sẽ là any bất kỳ và trong định nghĩa của hàm này thì chúng ta sẽ trả về à, API của chúng ta ta sẽ gọi gist ờ, api url cộng với ờ, tham số đằng sau là thực đơn ok như vậy là chúng ta đã cấu hình xong à, chỗ này tôi đang bị sai cú pháp chúng ta sẽ cùng uh, kiểm tra lại à, sorry các bạn swagger này thực đơn cháy ra kêu localhost 5126 API thực đơn thực đơn mình sẽ viết hoa các bạn ạ ok <clears throat> tương tự chúng ta cấu hình API cho các hàng thêm sửa và xóa thực đơn tôi sẽ copy và sửa lại một chút thêm thực đơn sửa thực đơn và xóa thực đơn ngoài uh, tham số API thì chúng ta sẽ phải truyền uh, dữ liệu vào đây truyền giá trị xin lỗi các bạn ở dưới nhé hàm uh, danh sách thì không cần truyền giá trị gì cả làm thêm thì chúng ta cần phải thêm giá trị kiểu trả về của chúng ta sẽ là à, chúng ta sẽ chuyển tham số va vào đây bất kỳ chúng ta sẽ không trả gì về hàm này hàm này chỉ là hàm thêm vào db thôi không lấy ra gì cả tương tự cho sửa và xóa thực đơn chúng ta sẽ cùng kiểm tra API sửa và xóa của chúng ta thêm à, API của chúng ta sẽ vẫn là thực đơn thôi vẫn là thực đơn thế này không thay đổi gì tiếp tục chúng ta sẽ cấu hình cho món ăn bốn API món ăn và sẽ cùng kiểm tra xem món ăn của chúng ta sẽ là gì món ăn thôi <clears throat> <clears throat> thêm món ăn sửa món ăn xóa món ăn ok như vậy là đã đủ các API phải rồi phải không ạ các bạn chỉ nghĩ là đủ thôi nhưng thực ra là vẫn chưa đủ đâu các bạn biết còn thiếu API gì nữa không tôi sẽ cho các bạn 5 giây suy nghĩ vâng chính xác chúng ta đang còn thiếu ờ, API upload ảnh và API lấy ra tên tất cả thực đơn đầu tiên là API <clears throat> tay ảnh tôi sẽ đặt lại tên cho hàm này là tài ảnh ok chúng ta sẽ cùng lên lấy đường dẫn đơn món ăn món ăn món ăn đây à, sẽ là món ăn safe file tiếp đấy là hàm à, lấy ra tất cả danh sách thực đơn chúng ta sẽ copy hàm get này lấy này thì nó sẽ trả về giá trị chúng ta chúng ta